Xin chào sư Sư đang kết nối à? Alo. À, chúng con đánh lễ sư ạ. À. Rồi, rồi, sắp chỉ là sắp gặp mặt rồi, sẽ gặp mặt rồi. À. Mùa thu đang, đang vào thu đẹp lắm, đang vào thu đẹp lắm. Ai, hôm nay mình học tiếp học tiếp học tiếp uh, bài ờ, đại vương quán uhm. thì uh, các vị phải biết một chuyện đó là được gọi là chánh tri kiến gọi là chánh kiến ở đây phải là chánh tri mà đây là chánh kiến gọi là chánh kiến là phải có sự hỗ trợ của bảy cái chi đạo còn lại thì mới gọi là chánh kiết nhớ cái đó nha nhớ cái đó, cái đó quan trọng lắm à, chứ nếu mà mà thiếu bảy cái còn lại đó bảy cái chi đạo mà chánh tư duy chữ ngữ nghiệp mạng nó thiếu bảy cái còn lại thì nó không gọi là chánh kiến cho nên ở đây trong trường hợp đặc biệt thì chỉ nói chánh kiến là đủ rồi à, bởi vì chánh kiến nó không điền mình nha à, chánh kiến không điền mình ví dụ như mình hỏi là chiều nay má có tới không thì nói có ngày má có tới thì mình biết chắc chắn rằng má sẽ đi bởi vì má thì ờ, một là mà đó giờ má với bà ngoại không có rời nhau hoặc là hoặc là má sẽ đi cùng với em bé hoặc là à, má sẽ đi với tất cả những những cái phụ kiện à, cần thiết mà má thường thường nó không rời không thế nhưng cái cái bắp cái bắp đầm hay là cái túi sách cho bà mà trong đó bà để phấn son rồi đồ tẩy trang rồi giấy tờ bằng lái thẻ nhà băng ví dụ vậy những cái đó mình không cần kể mình cho hỏi chiều nay má có tới không chỉ cần nói chiều nay má có tới thì mình biết là những cái thứ đó, đó nó phải có mà chứ mình không cần là không cần hỏi thêm là má đi má có đem theo bằng lái không má có đem theo thẻ nhà băng không không cần vì vì má là người lái xe mà ờ, má là người lái xe thì không thể nào mà má thiếu cái đó được hết rồi cho nên ở đây thì nói chính kiến thì mình phải biết là có bảy cái còn lại mới gọi là chính kiến đấy là cái thứ nhất cái thứ hai à, bảy cái còn lại đó cũng vậy à, đừng gọi là chánh tư duy là nó phải được sự hỗ trợ của chánh kiến chánh niệm chánh định ví dụ như vậy chứ không thể nào mà, mà thiếu thiếu thì không không thể gọi là là là, là, là, là chánh đạo được nha ở đây là trên cái đường giải thoát khi mà nói nói rộng thì 37 mà nói gọn á, thì chỉ chánh kiến là đủ rồi tôi sẽ giải thích tại sao ừ, tại sao thì ở đây trước hết là ngày mà hai có tới ngày hỏi ngày sẽ là phất thì chứ làm sao mà có được chánh kiến làm sao mà có được chánh kiến vậy đừng có tưởng bài kinh này là dành cho cho cho cho cho hàng xuất gia cho mấy cái bậc đại trí rồi mấy cái người như cư sĩ rồi như mình nên là không có cần phải biết cái đó sai bởi vì đã đã là bệnh nhân thì bệnh viện y tá bác sĩ thuốc men à, đều cái, cái nhu cầu của chúng ta đều cần đến giống nhau hết chứ đừng có nói là tôi là nhà quê nên tôi không cần bệnh viện tôi là nhà quê tôi không cần tới bác sĩ à, tôi chỉ cần mấy ông rồi đi à, thiết heo mấy ông bên thú y mỏng lụi tôi mũi được rồi không cần phải vậy mình giàu mình là tiến sĩ dầu là đại gia hay là giàu là là, là nhà quê mà bệnh nên đã là bệnh thì cái cái cái cái, cái liệu pháp cái liệu trình nó phải giống nhau trong trong thời tôi chết sao Đúng không rồi cho nên đó là trước tháng này ngày mai có thực tại hỏi là sao là có vị làm sao để có được chứng kiến ngày ngày sẽ bắt là có hai cách cách từ người và cách từ mình cách từ do mình học hỏi từ người khác gọi là parakhosa cách thứ hai cách do do mình nghĩa là do khéo khéo suy tư suy tư đúng cách gọi là vô niso manasikara ừ. thì hai cái này là hai cái điều kiện để mà có được cái, cái, cái chánh kiến bởi vì là chỉ ờ, mình mình chỉ lấy cái kiếp chót thôi mình chỉ nhìn cái kiếp chót thôi thì mình thấy là thái tử tất đạt là rõ ràng là không thầy mà đắc đúng không vô sư tự ngộ đúng không nhưng mà mình quên một chuyện là thái tử tất đạt là trước khi mà trở thành cái bậc vô sư tự ngộ thì từ vô lượng kiếp là thế tử tịnh đạt ờ, bồ tát thích ca đã, đã là học không biết bao nhiêu thầy không biết là bao nhiêu thầy đây là ờ, ngay cả trong kinh ờ, trong Mangala Thajipani đấy thì nó nói là đại trí như ngài sẽ là phật đại trí như ngài sẽ là phật cũng phải được người ta khai thị cho bằng một bài kệ ngắn ngắn không gọn thì từ đó mới mới là, là, là, là, là chính đạo và trở thành một bậc đại trí đệ nhất trí tuệ phải được khai thị phải được vén màn ờ, cho nên ờ, cái chuyện đầu tiên là phải nhờ người khác mình đọc của người khác hoặc mình nghe của người khác đọc hoặc nghe từ người khác đó. cái thứ hai là phải khéo suy tư thì mà cái khéo suy tư này cái này nó lớn chuyện lắm à, lớn chuyện lắm à, cái tùy vào cái vốn liếng nghe cho kỹ nha tùy vào cái vốn liếng tiền kiếp của mình tùy vào gọi là cái là khuynh hướng tâm lý của mình tùy vào cái môi trường cái điều kiện các hiện tại, Đấy. dựa vào ba cái này mà cái chuyện mà mình gọi là suy tư đó Đấy. ngay cả cái chuyện mình học hỏi cũng vậy cái chuyện mà mình học hỏi là học cùng một thầy đó nhưng mà do cái vốn liếng tiền kiếp Đấy. rồi do cái môi trường sống hiện tại của mình đó, mà mình học với thầy kết quả nó không giống nhau không bây giờ các vị cứ đi các, các vị cũng đi học Pali học A Tị Đàm cũng học tuệ học thiền tuệ quán tiếng niệm xứ học tụi lâm học bên Pan Ao học bên Mô Cốc của bên học ở Việt Nam thầy này sư nọ tụi lâm hết nhưng mà tôi dám bảo đảm tôi dám bảo đảm cái điều kiện sống của quý vị không con nhiều con ít có chồng hay là độc thân có vợ hay là độc thân còn cha mẹ ông bà lớn tuổi ở bên cạnh hay không tất cả những điều đó nó có ảnh hưởng tuyệt đối lên cái chuyện học của mình nhé thì qua chuyện suy tư cái, cái vốn lý tới đâu à, tùy thuộc vào cái vốn lý của mình nên mà mình cái khả năng suy tư tới đâu nhưng mà ngài sơ phát ngài nói gọn, nó là khéo suy tư nhưng mà mình phải hiểu là cái khéo ở đây ngày ngày an an ngày khéo đó chứ nhưng mà ngày khác ngày sơ phất à, và ngày an an nó ngày không bằng ngày sơ phất nhưng chắc chắn ngày hơn chúng ta trong lớp này chắc chắn rồi đó không cho nên mình phải nói là suy tư đúng cách là quan trọng nhưng mà tùy thuộc vào cái vốn liếng của mỗi người Đấy, mà cái khả năng suy tư khác nhau bây giờ ở ngoài đời mình nói chuyện ngoài đời ha tùy vào cái sức khỏe của mỗi người sức khỏe học thức rồi cái gì nữa gia thế tài chánh, quan hệ xã hội tất cả những cái này nó cộng lại đó, nó, mới cho phép cái chuyện thương mại kinh doanh của mình nó có phát triển hay không chứ bây giờ các vị khôn bằng trời đi nhưng mà các vị không có gia thế không có người chống lưng về quan hệ xã hội về tài chánh, à, về kỹ thuật À, về kiến thức về chuyên môn thì cũng chết nha chết cho nên là hai cái điều kiện để có được cái trí chánh tri kiến đó là một là học hỏi từ người khác hai là khả năng tư duy và khả năng ấy nó còn tùy thuộc vào vô số những điều kiện này nọ như tôi vừa nói bây giờ cái buổi giảng trưa nay nè là tôi nói cái phần tiếp theo cái phần tiếp theo này. Đấy. cái phần tiếp theo cái phần tiếp theo đó là ngày ngày ma có thứ đó người nó có rồi có rồi có giả định là có chánh kiến rồi thì chánh kiến đó <clears throat> cần phải được hỗ trợ cần phải được hỗ trợ bởi những điều kiện nào để nó có thể trở nên hoàn hảo hoàn chỉnh hoàn thiện ở cái mức độ hoàn toàn này làm sao thì nghe ngày sẽ là phát người dạy mình coi kỹ rồi đó. kỹ rồi đó. thì cái câu trả lời của ngài sẽ là bao gồm ba tạng luôn nếu muốn có chánh kiến như tôi vừa nói đó rõ ràng mình phải cần đến ba cái điều kiện đến năm cái điều kiện một là giới văn luận chỉ và quát à, giới văn luận chỉ quán tất là năm điều kiện mình nghe này kỳ kỳ tại sao mà muốn có chánh tri kiến phải có giới tại sao vậy bởi vì mình nhớ có ít nhất là hai có ít nhất là hai cái cơ sở kinh điển giải thích cho mình biết tại sao mà muốn trí tuệ đi xa là phải có giới có có hai cơ sở kinh điển cơ sở một Đức Phật ngày dạy trong tăng chi rằng với ngày dạy cho ngày nay ngày nay hỏi bạch thế tôn con đường nào dẫn đến vậy đó thì cái chuyện đầu tiên Đức Phật ngày dạy là thân cận hiền trí có thân cận mới được nghe pháp có nghe pháp mới có giới hạn thì ngày nay người nó hỏi từ cái giới hạnh nó mới có cái, cái thiền định đối trí tuệ lặp lặp lặp lặp lặp thì nghe nay ngày tôi chỉ cắt khúc lần bởi vì sao phải có giới thì đức phật ngài dạy rằng khi mà bị nó có giới nó bị nó không có bị dây rứt ừ, không có bị dây rứt trong đời sống không bị dây rứt không bị ái nái không có bị e ngại ừ, cái người có giới nó lạ vậy không cứ bị dây rứt không bị ái nái không bị e ngại giả định như hai người cùng một lúc đối diện với một sự cố sự kiện thì cái người có giới họ có điểm tựa ngộ lắm đó là một điểm tựa tinh thần mà cái người mà không có từng sống trong kỷ luật á ừ. ở ngoài đời thì kỷ luật trong đạo thì giới luật á cái người không từng sống trong cái kỷ luật á khi mà đụng chuyện là họ rối là giống như là con trâu hoang này giống như trâu rừng ấy. nhưng mà riêng cái người thì bây giờ mình nói mình đạo hồi đi đạo hồi hoặc là đạo đậu đậu đậu chúa đó à, catholic hay là tinh lành à, tinh lành hay là tự đốc gì đó mà khi mọi là người ngoan đạo gặp chuyện là họ cứ nhớ tới chúa liền nhớ tới ảo la liền vững không còn một cái thứ giáo dân một cái thứ tín đồ mà bình thường nó chớ cả chát mà, không thì khi mà nó nó đụng chuyện nó không biết dựa vào đâu đấy mà cái điểm nối kết mình với cái, cái, cái, cái thần tượng mà mình tôn thờ là gì đó chính là cái đề sống đạo đức bản thân mình phải ở một cái mức độ sạch sẽ như thế nào đó thì mình mới tìm thấy được cái mối liên thông giữa mình với cái thần tượng đó Đấy, ví dụ như mình mình chấp hành là 10 điều răn của Chúa không mình làm tốt cái trách nhiệm một giáo dân một con chiên hay là của một tín đồ hồi giáo không thì từ cái từ đời cái từ cái nền tảng mà mình làm đúng đó, cái mình về mặt tâm lý mình thấy mình có một cái mối liên kết nhất định giữa mình với cái đấng chí tôn với đức chúa trời của đời với cái thánh Allah à, còn bên đạo mình thì sao thì khi mình mình có được năm giới tám giới 10 giới sai duy giới thì kiểu giới thì tự nhiên mình thấy rằng là mình có một cái điểm nối kết điểm nối kết với thế tôn mà vì sao vậy vì sao vì sao có điểm nối kết là chỉ đơn giản thôi chỉ đơn giản thôi chuyện đơn giản đó là bởi vì ừ, là bởi vì là ai ai đã truyền giới cho mình ai đã truyền năm giới cho mình ai ai ai đã truyền bát giới cho mình ai đã truyền sai di giới tùy theo giới ai đó là ông a ông a ông b đúng không thì ai là trừ truyền cho ông a ông b cứ truy như vậy truy riết thế nào cũng đến được đức phật tôi dám bảo đảm một ngàn phần trăm nha một ngàn phần trăm như vậy yeah, dạ, yeah. Dạ. cái người của giới họ thấy rằng họ có cái mối liên kết với phật là chỗ đó bởi vì họ cứ nghĩ rằng cái giới của mình á, thứ nhất á, là chính ở trong tăng chi phần tám pháp Phật dạy cái bác quan trai đó chứ chưa nói với của, của hạng xuất gia chỉ với với bác quan trai là một phần thánh hạnh của la hán cho nên mình khi mình có giới mình có năm giới là mình giống la hán một được năm điểm mình có được bát giới mình giống a la hán được 8 điểm mình có được 10 giới mình giống a la hán được 10 điểm mình có được 227 giới thì mình giống la hán được 227 điểm tối thiểu đây tôi nói là tối thiểu nha trong được mấy trăm điểm đó là cái thứ nhất đó là khi mình có giữ giới mình thấy mình giống hiền thánh khi mình giống có nghĩa là mình cùng một nhà à mình cùng một nhà là kiểu như mình có cảm thấy là mình có được cái sự gia trì cái sự độ trì cái sự hà hơi tiếp xúc của các vị mặc dù không có cái chuyện đó không có cái chuyện a la hán nào mà, mà phù phép mà phù hộ cho mình cái chuyện đó. nhưng mà ngay cái thời điểm mình nghĩ mình biết là bị ờ, có cái mối liên liên thông đâu vì giống nhau là có một như nào đó giống nhau thứ hai là đó là nói về mặt uh, tâm linh mặt tinh thần còn nói về mặt cụ thể thực tế điển hình ngoài đời đấy à, nó mặt lịch sử đó, mặt mặt thời gian ấy thì khi mà mình mình nghĩ cái giới mình ai cho sư phụ mình cho mà sư phụ của sư phụ phải có sư phụ chứ rồi sư phụ của sư phụ của sư phụ sư phụ của sư phụ cứ như vậy mà 26 thế kỷ mình cứ truy riết cái động dính dính mà tới mấy vị thánh và cuối cùng là tới Đức Phật à, cho nên đây là diễn đầu tiên mà mình mới thấy rằng nó là giữ giới nó cho mình cái điểm tựa ừ. điểm tựa tinh thần giúp cho mình không ai nấy cũng có rây rất thứ hai là với cái giới luật ấy nó là cái nền cái định cái người người giới luật không có sạch đấy thì niệm còn khó nói gì là định niệm còn khó nói gì là định niệm mà khó là sao cái mình làm gì biết đấy nhưng mà mình cứ dây rất là mình đã như vậy đã như vậy đấy. cái niệm nó mới yên nó mới yên niệm mà còn có nói về định có nghĩa là khi một người không có không có một cái tự tin về cái, cái phẩm hạnh của mình thì cái tâm tập trung được tâm tập trung được và đó là chưa kể là trong kinh nói rất rõ tức là bốn cái đại trọng giới của vị kêu xét về cái mặt tu chính cái tác hại cái sự vi phạm bốn đại giới đó xét về tác hại nó tương đương với năm ngũ nghịch đại tội có nghĩa là khi mà một tỷ kheo mà mắc vào một bốn người làm vi phạm một trong bốn đại giới vì đó không chứng đạo được, không có chứng thiền được. Này, giống như một người mà đã phạm năm cái ngũ nghịch đại tội đó à, giết cha giết mẹ giết la hán làm thân phật cháy máu và chia rẽ tăng ấy cái người đó không có thể nào mà đủ mà tập trung để mà chứng thiền và cũng không cái tuệ nó không đủ đi xa không đủ rộng không đủ sâu ừ, để mà chứng đạo chứng thiền không được chứng đạo cũng không Đấy, nghĩa là chính điều tức là bốn cái trọng giới tỳ kheo và năm cái, cái gọi là cái năm cái đại dịch, đó, đại dịch tội đấy, là chính chính điều này và chính vì vậy cho nên trong kinh mới nói cái bàn xanh làm sao bàn xanh thì cái từ cái tiếng vạn nó là tí ra cha đó tí ra là ngang mà cha nó là chặn chặn ngang chặn ngang cái chữ này nó có hai nghĩa nghĩa đen và nghĩa bóng nghĩa đen ấy nó là cái loài mà đầu với lưng ấy, nó là một chiều không gian mình thì hai chiều cái lưng mình là một chiều mà cái đầu mình nó là chiều phải không cái lên cái ngang không nhưng mà cái tội lồi lồi bàn xanh thì cái đầu với cái lưng nó là một chiều một nó có một chiều một đó tại nó có một chiều một đấy là thì đó cái chữ đó chà ná cái nghĩa đen vậy mình nghĩa bóng là gì tí đó là ngang mà cha nó là chặn có nghĩa là cái loài đã sanh vào cái loài này đấy là mọi khả năng tư duy tâm linh tri thức tinh thần đều bị chẳng ngang hết hết gọi xa tiracha và ở à, trong chú chú giải tâm tạng nói rất rõ ở đây ai có nghiên cứu không nghiên cứu nghe giống như địch nghe sắp nói rằng một tỷ kheo mà đã phạm bốn cái trọng giới hoặc là một cái người mà phạm năm cái ngũ nghịch đại tội thì cũng gọi là tirachan tirachan cũng gọi là bàn xanh bởi vì coi như cái đường đi tới họ bị chặn đứt chí ít là cũng trong kiếp này không trong kiếp này cho nên cái chữ bạc xanh cũng có trường hợp ờ, cho mình đọc mình nghe nó mình mới thấy mai mốt mình lỡ nghe ai giải mình cũng ngạc nhiên mình à tức là phải của nó được cũng gọi là bạc xanh ừ. nghĩa là không có khả năng mà đi xa đi sâu và lên cao ừ. Ừ, trong cái đạo đạo nghiệp này cái giới nó quan trọng rồi đó à, cho nên là, là đây chuyện đầu tiên hỗ trợ cho tri kiến là phải cần đến giới thứ hai là văn văn này với lại nghĩa là cái kiến thức ấy, kiến thức ờ, tiền dương kiến thức sách vở à, giới sạch nhưng mà dốt quá dốt quá coi như là không biết ờ, Phật pháp không biết giáo lý không mà nói quật tẹt luôn là nói theo miếng điện ấy, là không biết Pali không đọc hiểu tiếng Pali và không biết không có biết A Tỳ Đàm thì hai cái không biết này cộng lại là một ông sư dốt đó là thêm miếng điện nha đó là thêm miếng điện mà ông sư mà không có đọc hiểu tiếng Pali mà cũng không biết A Tỳ Đàm là sao đó thì được gọi là dốt ông sư mà như vậy thì nói gì là cư sĩ tại sao bắt phải mình đọc hiểu Pali là bởi vì không có bản dịch nào mà nó hoàn chỉnh hoàn hảo như là bản gốc không có bản dịch nào mà nó lọt tả được bản gốc hết và tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần cái tâm cảnh ấy, cái tâm cảnh cái bối cảnh tâm lý này mà lúc mình đọc bản dịch so với cái lúc mình đọc bản gốc nó khác nhau xa ở đây ai biết ngoại ngữ ở đây ai biết ngoại ngữ thì mình đọc Shakespeare mình đọc Shakespeare của anh ấy mà mình dốt tiếng Anh mà đặc biệt là mình không biết tiếng Anh gọi là mình không biết cái văn chương mà mà mà mà, mà, mà phân chương cũ văn chương chương Anh thế kỷ 17 18 16 thì biết tiếng Anh xưa càng nhiều thì đọc Shakespeare mới hay mới đã Pháp cũng vậy đọc uh, ờ, Rimbaud Verlaine hoặc là Apollinaire mà mà đọc bằng bản dịch chứ hoặc là tiếng Latin mà đọc ông Virgin mà không đọc tiếng Latin mà đã đọc bản dịch thì dở muốn đọc Virgin là phải đọc tiếng Latin muốn đọc Apollinaire đọc Rimbo là phải đọc tiếng Pháp muốn đọc ờ, là Alan Egabo là phải đọc tiếng Mỹ muốn đọc ờ, là, là, là, là Kiều là phải đọc tiếng Việt Nam muốn đọc thơ đường là phải đọc tiếng Hán đường thi là từ tống không? hoặc là kịch của nhà Nguyên uhm. vô địch là đường là thơ đường vô địch tống là từ mà vô địch nhà Nguyên là kịch thì muốn hiểu mấy cái vở kịch nhà Nguyên ấy, là cũng phải biết biên đạo mà nếu cần ấy trong một vài trường hợp phải biết cả cái tiếng mãn đi tiếng tiếng mông xin lỗi tiếng mông tiếng mông cổ nếu đó là những cái tuồng kinh kịch mà mà mà, mà có cái yếu tố uh, mông cổ bắt buộc nhà nguyên là vô địch bị kịch ừ, rồi thì muốn biết muốn nghiên cứu cái gì đó, là mình muốn vô sâu ngay gốc không? cho nên là bắt buộc phải tiếp biết tiếng bali và cái cảm giác lúc mà đọc một cái đoạn kinh bằng tiếng bali nó hoàn toàn không giống với cái cảm giác lúc mà đọc bản, bản đọc cái đoạn kinh mà qua bản dịch tôi xin bảo đảm một nghìn phần trăm là như vậy đó kêu hay bằng trời chinh phụ cung quán hay bằng trời mà qua bản dịch thì rất rất hơn nhiều lắm nó chỉ cho biết cái nghĩa của câu đó thôi à, do đưa cành trúc ra là tiếng chuông thiên mụ canh gà tổ sư một cái câu ca dao việt nam rất là thường nhưng mà tôi dám thề rằng không có một ngôn ngữ nào mà khi dịch ra mà nó cho người ta một cảm xúc bàn bạc mà lân lân mà mang mát bâng khuâng như vậy hết mặc dù hai câu rất là rồi bu gió đưa cảnh đúng là, là tiếng chua kiên một canh gà thổi sư rất là thương thôi nhưng mà không được thì kinh Phật uy chan như vậy khi Phật nói đến vấn đề giải thoát mà lại nói bằng cái ngôn ngữ ma kiệt đà nói về giải thoát nha mà bằng ngôn ngữ ma kiệt đà mà nói bằng cái ngôn phong cái ngữ khí của một bậc đại gia ngài nói gọn lắm ngài nói không có dư không thiếu mà trong kinh nó gọi là kia và lắc paris punan gọi là hoàn hảo toàn diện không thể thêm không thể bớt được đó a đi kalayana toàn hảo đoạn đầu pariyosa đi kalayana hoàn hảo đoạn cuối machima pariyo um, ờ, um, kalayana machima uh, ờ, machima kalayana là hoàn hảo đoạn giữa thì có nghĩa là đức phật bắt đầu một pháp thoại diễn giải một pháp thoại và kết thúc một pháp thoại luôn luôn ở một cái ngày luôn chọn cái cách tốt nhất mà phải học Pali phạm giáo lý mới biết tại sao được là tốt nhất tốt nhất đây là đây là sao là nội dung chỉ nhắm đến giải thoát và không thể thêm không thể bớt trong cái, cái bối cảnh đó không thêm không bớt được ừ, đặc biệt như vậy mà cái này thì bằng niềm tin suông do thầy chùa tuyên truyền ngồi sọ thì mình thật phải tự học mới biết nha đó là tiếng Pali về cái A Thì Đàm cái thì làm mà không học thì làm thì mình hiểu về tản kinh là hiểu không nổi hiểu bằng cái gì biết tiếng đức thì lấy tiếng đức hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu tận kinh biết tiếng nhật thì lấy tiếng nhật hiểu tận kinh biết tiếng việt nam thì lấy tiếng việt nam lấy từ điển hán việt nguyễn khôn đầu duy anh lấy tiếng sách từ điển tiếng việt của nguyễn lăng để mà hiểu bản dịch việt nam thì hỏi về chứ hiểu hiểu kiểu gì người ta tu mấy chục a thăng kỳ khổ hạnh sáu năm trong rừng thiên nước độc để rồi người ta chứng đạo rồi cái lời người ta mình sách ông nguyễn lăng mình hiểu hiểu cái gì sao ngu thế kinh đấy cho nên là nhớ cái điểm đó để hiểu được lời Phật cũng phải đơn giản bởi vì nó là thấm thía của bậc đại giác mà đấy. bây giờ mình khoan nói cái khía cạnh tôn giáo mà nói cái cạnh thế gian đi ờ, mấy cái bài thơ bùi giác hoặc mấy cái cái cái cái cái cái cái, cái, cái uh, ca từ của Trịnh Công Sơn hoặc mấy công thơ của, của Phạm Thiên Tư mình không thể tùy tiện mà giải thích được nhớ nha không thể tùy tiện giải thích được có khi nắng khuya chưa lên mà một lời hoa chặt tiếng nắng khuya là cái gì hả đừng có nghĩ tôi phải nghe tôi đọc nhiều lắm đọc đừng tôi đọc tới một tỷ rồi không có khi nắng khuya chưa lên mà một loài hoa trực tiếng nắng khuya là cái gì đã đèn đường ấy cho nên để hiểu được một người đó, là mình phải hiểu rất kỹ về cái thân phận người đó về cái đời sống tâm linh tình cảm của người đó thì nói gì là, là lời dạy của một đức phật không cho nên ừ, muốn mà muốn hiểu kinh điển là phải có cái nền tảng hai vị cho nên muốn có được cái, cái tri kiến cái chánh kiến chỉ đầu tiên là phải giới lý do nó rồi thứ hai là văn à, kiến thức càng rộng này, thì cái tri kiến nó càng được hỗ trợ à, hai ông thầy chùa mà ông nào ông biết Bali ông không biết Bali là cái kiến thức giáo lý nó khác ông biết Adinam ông không biết Adinam kiến thức nó khác ông biết ngoại ngữ và gốc ngoại ngữ là kiến thức nó khác đấy ông giỏi tiếng việt và ông dốt tiếng việt là nó khác ông đọc sách nhiều ông đọc sách ít là khác khác tôi dám bảo đảm một nghìn phần trăm cho nên cái văn cái này là cái khả năng là tiếp tu gặp nhóm và tiêu hóa những cái nguồn thông tin từ bên ngoài đưa vào thì gọi là văn mà ở đông đạo mình cái nguồn là nguồn nghiên cứu cấp 1 chính là tam tạng và kinh điển tam tạng và chú giải ừ tam tạng và chú giải nguồn nghiên cứu cấp 2 đó là những cái gọi là cái, Ờ, công trình đi khảo nghiêm túc của các học giả hàng đầu của thế giới Đấy. mà tiếc là chúng ta ở đây nhìn nhận xa xôi quan sát cách trở chúng tôi không có dịp để gặp các vị ờ, nếu mà chúng ta là là hàng số chúng tôi sẽ giới thiệu cho các vị ờ, một số tác giả lớn của thế giới người anh người đức Đấy. người nhật và cả người tàu nữa ừ, tàu tàu hướng cảng tàu đài loan ấy viết về phật giáo rất là ok rất là đáng để tham khảo đó là tài liệu nghiên cứu cấp 2 Đấy, cấp 2 cấp 1 là tâm tại mà chú giải cấp 2 là những cái biên khảo dạ, biên khảo dạ, cái, cái công trình biên khảo ví dụ như người ta bỏ ra mấy trăm trang người ta bàn về một chữ cái chữ gọi là chữ chetana à, tức là chủ ý hành động họ bỏ ra mấy trăm trang họ bàn về chữ tâm là nghiệp họ bỏ ra mấy trăm trang họ bàn về một chữ manatta một cái khái niệm ở trong lục tạng ấy họ <laughs> à, bỏ ra mấy trăm trang họ bàn về chỉ cách thí ná Việt Nam mình à, đi chùa mấy chục năm à, cái miệng mình nói cách thí ná mòn cái mỏ mà biết cách thí ná là cái gì thì cái đó là cách thí ná là diễn nghi hết trong khi nó có tới bao nhiêu vấn đề phải biết về cái chữ cách thí ná mình không biết người ta nói mấy trăm trang ấy mấy trăm trang ấy về một chữ cách thí ná thì lúc đó mình đọc cái mình thấy mình, mình cái độ ngu của mình là nó, nó đỉnh điểm đó, cao trào đó, cái ngu mình đi cho nên cái văn nó quan trọng lắm cái văn là cái năng tiếp nhận thông tin từ bên ngoài nha ừ. tính giới ờ, giới rồi ờ, văn à, rồi cái thứ ba là, là luận luận là gì luận cái này tức là trao đổi trao đổi ừ, giỏi bằng trời như ngày này ngày mai có thiết tá thì cũng phải kiếm ngày sẽ là phật mà giỏi bằng trời như ngày sẽ là phật thì cũng phải tìm ngày một kiền liên ngày an an ngày ca diếp hoặc là gặp đức phật để ngày trao đổi để nghe đối với đức phật thì ngài lắng nghe học hỏi đối với mấy vị sư đệ thì ngài cũng phải trao đổi còn họ nghĩ sao chứ cái biết của ngài sẽ bắt đầu phải nào như đức phật không thể nào hoàn hảo một trăm phần trăm được nha ừ. cho nên cái luận quan trọng ừ. cái luận đây là chia sẻ mình ừ, cho người ta biết cái nghĩ của mình để người ta có thể chỉnh sửa thêm tắt thêm bớt gì cho mình đó là mình nói cái của mình và mình lắng nghe cái của người ta coi mình coi cái của người ta đó có cái gì mình có thể bỏ túi làm của riêng được Đấy. cái luận nó, nó hay vậy đó chứ còn bây giờ anh giỏi bằng trời mình anh ngậm tâm như hết vậy đó là cái biết của anh nó bị hạn chế anh phải lắng nghe và anh có nói ra anh có trao đổi nhưng mà có điều cái này đa phần ấy đa phần ấy người mình mấy người tôi gặp học ba mới khoái nói khoái nói hỏi người ta mà không cho ta nói tí cứ cứ đi vòng vòng vòng cho con hỏi nhưng mà nó cũng nó đi nó khoe không à khỏe không đi là bác sĩ hỏi bác sĩ bị bệnh vậy phải chữa làm sao nói gọn như thôi không giặt áo ra khoe từ trên khoe xuống dùng một dùng hai dùng ba có nút ruồi son rồi có bớt viết màu hồng chỗ này ờ, tỷ lệ nhiêu tỷ lệ vàng tỷ lệ bạc khoe từ trên xuống giặt áo cỡ tuột tuột tuột ra đi khoe để là, là không mình đi khám bác sĩ mình đi bác sĩ là mình bị nói cái bệnh đâu mà nó gọn thôi chứ mình cần mình mình khoe mình xóa nguyên cái con người tú nuôi cái mình nhé dột vừa vừa đó cái đó bà trọi ở đây cũng vậy cái đàm luận đó là một nghệ thuật mình chỉ có một cái miệng và hai lỗ tai có nghĩa là mình cần nghe gấp đôi cái mình nói đó là chuyện thứ nhất cái thứ hai mình quên một chuyện rằng trong cái nghệ thuật là đàm luận khi mà mình nói ra mình được hiểu vậy mà khi mình nghe đó mà được nhiều lắm mà biết bao nhiêu kẻ đi ngang đời của tôi không hề biết chuyện đó không hề biết chuyện đó khi mà anh nói ra đa phần tôi phải nói là đa phần nói ra là chỉ là bài tiết tôi nói cái chuyện rất là mất vệ sinh khi mình nói ra đa phần là bài tiết mà khi mình nạp vào đó là ẩm thực là chích thuốc là vô nước biển đó là khi mình nghe đó. còn khi mà mình nói ra đó đa phần đa phần ấy là toàn là bài tiết không à phóng uế nha yeah ba phần dạ. thế là muốn gọi là trao dồi trí tuệ phải có đạo lượng mà đạo lượng nó phải có cái luật chơi của cái đạo lượng nha phải biết người biết ta tri kỷ tri bị không hề biết người đối diện để mặt mình là ai cứ lo nổ banh ra lo nổ thôi mà cái này tôi gặp nhiều lắm nó nhiều đến mức mà chỉ cần tôi nói ra có con số là coi như tôi cũng là nói sai là dễ sợ được rồi à, rất nhiều người tôi không tu đấy chứ nhưng mà đã mà khi mà nhập cuộc mà đối thoại rồi là có dành nói không á ừ. chúng ta cái cần học cần bỏ ra hai năm để học nói còn phải bỏ ra mấy chục năm để học im lặng để biết dễ sợ như vậy phải mất chỉ hai năm thôi là, là học nói được hai năm hoặc trẻ là ba năm là học nói nhưng mà để học im lặng ấy biết cách im lặng đúng lúc đúng chỗ ấy. một đời mình biết học chưa xong đấy. đó là nghệ thuật động lực rời đến giới đó luôn rồi tới chỉ quá muốn có đi tránh kiến mà không có chỉ là được muốn mình tránh kiến mà cho ngon lành đấy chánh chánh kiến mà xì xìu á đủ để hết thì não rồi rồi thôi đó giúp được ai hết thôi tôi không đòi hỏi nhưng mà tránh kiến cho ngon lành đấy là bắt buộc anh phải có phải có phải có thì phải có thiền định làm ơn nghe cái này phải có cái, cái bút chì mà gọi tự vậy để người ta nói cái gì đó mình lấy nốt không thì cái chỗ này đây tôi có nói kinh lỗi cây, kinh lỗi cây của trung bộ kinh không? kinh lỗi cây kinh lỗi cây của trung bộ kinh thì trong đó nó cũng dạy rất rõ cái thiền định này, thần thông này, nó chính là cái gì là cái vỏ trong nó là cái giác cây ừ, giác cây cái giác cây cái giác cây tức là vỏ ngoài rồi cái vỏ trong rồi cái phần thịt rồi tới cái lõi à, thì nếu mà người dạy trong cái đạo nghiệp của một người cầu giải thoát ấy, thì cái thiền định thần thông nó là cái giác cái phần gần tới cái lõi rồi cái giác. Cái giác cây. bởi vì khi anh, anh không có định ấy, thì có những điều mà anh giỏi bằng trời trí tuệ mà như người sẽ là phất mà chỉ cần ngày phất ngày không có thiền định là trí tuệ ngày sẽ phát bị mất coi như là hơn phân nửa hơn phân nửa bởi vì tam giới gồm có ba dục sắc và vô sắc mà ngày không có thiền là coi như là sắc và vô sắc ngày buồn tịch ngày chỉ biết có cái dục không biết, cái, biết về khổ dục thôi đã không nó cách hai lần bạc đã không trí tuệ bằng từ đi nữa nhưng ngài sẽ phát được cái vị biết trong kinh nói ngài là có được năm pháp tự tại tự tại trong thiền định đó đâu ai biết cái đó ngài sẽ phát là sức tự tại nhập tự tại chú nguyện tự tại trụ thiền tự tại xét quán thiền tự tại quán thiền tự tại trụ thiền tự tại sức thiền tự tại và, và nhập thiền tự tại muốn là được muốn là được muốn là được muốn là được mà đôi khi nói tới ngài phát mình cứ tưởng là trí tuệ trí tuệ trí tuệ tinh tâm kinh điển ngầu ngài là bậc tổ sư bồ đề về thiền định thành thông ngài buông liên đúng nhưng mà ngài giải phát là kinh hoàng nói về cái thiền định ngài phát kinh hoàng biết sao vì sao vì chỉ rất là dễ hiểu cái trí của phạm phu mình thì anh là bác sĩ anh chuyên về hình y nhưng mà anh dốt về thể có thể anh dốt về vật lý tiêu như vậy nhưng mà cái cái cái cái, cái trí tuệ của bậc thánh thì phải như vậy cái trí tuệ của một bậc thánh nó gắn liền với cái sở chứng vị đó nó gắn liền với sở chứng vị đó cho nên khi mà cái trí tuệ một vị a la hán được xem là đệ nhất trí tuệ là vị đó coi như không có lãnh vực nào trong tam giới vị đó biết có điều là không bằng đạo sư của mình không bằng đức phật thích ca ni không bằng bậc toàn giác thôi đúng không bằng bậc toàn giác nhưng mà vị này cái, cái, cái, cái đã được gọi là trí tuệ thì mình phải hiểu nhầm là cái lãnh vực nó càng rộng nó càng đa dạng nó càng phong phú chuyện nào càng tốt đấy cho nên có những cái cái mà mình cũng suy luận được có những cái nói theo trong anh thì làm nó là chuyên môn một tí không có những cái biết mình có thể ờ, có được bằng tâm đại thiện dục giới nhưng mà có những cái biết là anh phải có được bằng hai tâm thông hàng tâm thông tức là hai cái tâm ngũ thiện ấy. đấy với hai tâm đó anh mới có thiên nhãn thiên nhĩ mới có tha tâm thông túc mạng minh và sanh tử minh được nha mới có thể hiểu được tâm người mới có thể thấy được cái chuyện ngàn dặm nghe được chuyện ngàn dặm à, nhớ được chuyện tiền thân suy được chuyện tương lai hiểu được nhân sinh tử và quả sinh tử dễ sợ như vậy thì mấy cái này là không có tài nào mà mà thiếu thiền định thì thiếu là không thể mà wow không thể nào mà trí tuệ nhiều quá rồi rồi ngồi chỗ cái nhìn thấy người có cái thiên lý nhãn thuận ờ, thiên lý nhãn rồi, rồi, rồi thuận không nhĩ gì đó là không, không có cái đó không có chỉ đó không có trí bằng trời mà không có thiền thì làm sao có thiên nhãn trí bằng trời mà không có thiền thì làm gì có thiên nhĩ làm gì có tha tâm thông tục mạng thông mà sanh tự thông biến hóa thông làm gì có ý hóa thông làm gì có nhớ nha cho nên muốn kiện toàn muốn chu tách tinh tươi mà chỉnh chu cái tri kiến của mình thì coi như là bên cạnh giới văn luật anh phải có tình chỉ này anh phải có tình chỉ và với cái tình chỉ đó anh biết anh anh đứng giữa đôi bờ tâm tượng anh hiểu được mấy cái thằng hưởng dục và anh hiểu được mấy cha ly dục như ra sao thì hết, hết. thì anh có thiện anh có thể nói chuyện tay đôi với mấy người ly dục và anh, anh có thể nhìn về mấy đứa hưởng dục là, là khỏi nói rồi nó tụi nó là thấp tè khỏi nói nhưng mà mấy ông ly dục cũng cao lắm. thì mình phải có thiền mình mới hiểu được cảnh giới của mình không lý nào một người như này sẽ ra phát mà gặp cái người đắc thiền ngày nhập nộp ai ngày cũng biết ừ. hết ai ngày cũng biết hết cái biết ngày không bằng đức phật không bằng đạo sư của ngài đúng đúng nhưng mà đừng có nói ngày lạ ngày không có lạ phạm thiên cỡ là ngày, ngày nhìn cái lỗ mũi thì biết nó nghĩ cái gì ngày sẽ là phát ngày sẽ là phát trong chú giải nói ngày sẽ là phát không chánh tạng trước tới chánh tạng trước ở trong chánh tạng à, trong bài kinh đế phân biệt đế phân biệt sách quy phân ở trong uh, trung bộ ấy nói rằng ấy, chính đức phật ngày dạy ngày sẽ phải phát hiện là sở trường về cái chuyện dắt dẫn người từ phật thành thánh thánh tu đồ quần và ngài Bụt Liên sở trường là dắt mấy quý vị mà từ tầng thánh thấp lên thánh cao là hai cái sở trường đó là bị trong kinh Pali đấy gọi là phát Fatta Yoga Hatha Yoga có nghĩa là cái cặp gọi là cặp thượng thủ Hatha ừ. Yoga là cặp thượng thủ đó là chánh tạng mà tôi chú giải nói thêm thế này ngài sẽ là phát khi mà ngài giải đạo là ngài là, là tận dụng vận dụng cái tha tâm thông ngài sẽ phát ừ, tận dụng vận dụng cái tha tâm thông còn ngài Mẫu quyền liên khi mà giải đạo là ngài lại dùng nhiều về cái tiếng ngoại thông tức là ngài tạo mọi điều kiện hoàn cảnh tạo ra mọi tác động tâm sinh lý là cái đối tượng đó ngài nghĩ là nó cần cái gì thì ngài tạo ra đủ thứ để ngài hỗ trợ cái bối cảnh cái môi trường cho cái đó nó đặt ngài dùng nhiều về ý hóa thông còn ngày một kỳ ngày ngày sau là phát thì không ngày phát ngày dùng nhiều về cái thao tâm thông thì ngồi ngày nhìn cái tâm đó tên này là mạnh này tính này tí này giới này, văn là tên này tính là tấn là niệm là định là tuệ này tham sân si này ái này mạng này kiến này nghi này cái nào nhiều tên này nghi nhiều mà trí nhiều nè tên này nghi nhiều mà tham nhiều nè tên này là nóng nhiều mà cũng cũng dục nhiều nè tên này dục nhiều mà trí nhiều nè ngày nhìn ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, lựa cái ác cái này nóng ghê không nghe sao phát đấy mà để làm được cái chuyện đó thì hai vị phát ra yoga gọi là gọi là, là, là cặp đôi thượng thủ ấy bắt buộc phải có định gì nha định nha Đấy. cho nên để có được cái tri kiến ngon lành ấy là phải có định còn cái thứ mà mình lấp lấp lấp lấp mình coi kinh rồi dạt một tử nghe cho vui thôi. À, cho vui thôi. cái phàm vu mà không có đắc thiền không đắc đạo mà đi giảng cho người ta nó giống như cái thằng mù mà nó nó, nó mò hơi bị nhiều nó mò nhiều nó rờ nhiều thì nó nói mấy mò ít rờ để mấy thằng kia nó bị mù mà ta nó bị cục nữa ừ. rồi còn cái thằng này nó mù mà nó có cái tay nó có cái cặp chân chân này nó cái giò cái giò người ta nó mò mò bóp bóp nắng nắng như này rồi nó đi kể lên cái đứa kia nghe nhưng mà nó cũng mù luôn nó kể về cái mà nó cũng có thấy nó chỉ khác cái tụi kia chỗ là cái tay nó làm việc hơi bị nhiều cái chân nó làm việc hơi bị nhiều Đấy, chỉ vậy thôi nó nó, nó mò mẫm bằng tay bằng chân thì thôi nha nhưng mà riêng ờ, các các bạn về chứng thiền ấy chứng thiền chứng đạo thì họ đã họ nói cái mà họ thấy họ rờ sờ ngửi nếm đụng được người cho nên phải nói là đại duyên đại phúc đại hạnh này, mới được học với bậc minh sư đường bên siêu có nhiều cỡ nha ừ. cái ông thầy mà phải sâu cỡ nào rộng cỡ nào thì mới cho mình nhiều còn ông thầy mà yếu quá cho mình le que mà cái này mới, mới xui nó nhiều đứa nó, nó xui gặp ông thầy dốt lấy chơi thở coi ông đó giống như trí tôn vô thượng võ lâm vô địch là chết tà khi mà mình thờ nhầm với thằng cha thầy dốt là cứ coi ổng là đỉnh cao của vũ trụ là cái, cái, cái rúng tâm của trời đất là của càng khôn là cái bà luôn nha cho nên cái, cái, cái, cái định là cái muốn có tri kiến mà thiếu định là mới được đấy rồi cái cuối cùng là tu quán anh nói với tôi anh là bậc đại trí đúng không nhưng anh không có tu tập tuệ quán để anh lấy cái giống gì mà anh chứng đạo mà anh không có chứng đạo thì cái coi như anh chỉ quẩn quanh cái, cái gọi là thế giới hiệp thế ừ bản thân anh không có được an lạc bởi vì anh giỏi bằng trời nhưng mà thân kiến anh còn đó dục ái anh còn đó sân anh còn đó ái mạng kiến nghi anh còn đó thì làm sao anh lấy cái chuyện của anh nói chuyện sinh tử anh là giải quyết chưa xong mà không nên cách truy kiến này là gì anh phải tu tập bốn niệm sự gọi là tu quán phải có tu quán nha phải có tu quán à, tu quán tu chỉ là lấy đá đè cỏ tập trung tư tưởng này à, khi đủ duyên là chứng thiền lúc đó mới làm được nhiều việc còn riêng tu quán ấy, thì ngay bây giờ là mình có thể làm chủ mình có thể kiểm soát được ừ, kiểm soát được cái phiền não mà đồng thời đủ duyên chứng thánh ừ, cho nên tu tuệ quán nó có ba cái lợi ích lợi thứ nhất là được hiện đại lạc trú là an lạc hiện tiền ngay bây giờ ngay bây giờ thứ hai là gieo duyên giải thoát đời sau và cái thứ ba là nó giúp cho mình tháo gỡ mài mòn cái phiền não trong khi cái chuyện này bình định có định không có khả năng định không có khả năng mà mài mòn ví dụ như bây giờ mình tắt xe thì mình mất năm triệu cái nhưng mà cái mất nó không gọi là mài bởi vì ít bữa cái nó phình nó lại còn cái cái cha tu quán là khác cha tu quán là cha mài cha mài mòn mài bớt mài bớt ví dụ như đó giờ mình sống như buổi xác chưa trôn vậy đó trong vô lượng kiếp ấy. ăn mà không biết mình đang ăn ngồi mình đang ngồi nói mình đang nói vui buồn thiện ác không biết mình đang vui buồn thiện ác nhưng kể từ bây giờ mình biết rất rõ mình đang vui đang buồn đang thiện đang ác đang đi đang đứng đang nằm đang ngồi biết mọi thứ do duyên mà có có rồi phải mất đi ngày nào còn đủ duyên thì sau khi tụ thì nó tán sau khi tán nó tụ còn hải duyên nó hết rồi thì sau khi nó tán nó mất luôn không có tụ nữa đây đó là những cái biết căn bản mà chỉ cần trả tù quán cho nó biết còn đi chùa không học giáo lý không tu tập nghe tuệ quán cứ đi, đi lỏng nhỏng lỏng nhỏng nghe đâu có lẽ lọc nhào tới bóc mớ tiền quan tập ra mua gạo mua dầu mua đèn mua hoa cúng rồi xì xong được nhận ông này sư phụ ông kia sư phụ rồi xin pháp danh xin giới điệp mặc cái áo lam nghĩ lăn sang lăn sang ngoài lam mà ngoài áo lam trong áo lam bụm này rồi mấy chục năm dốt đặc biết gì hết tới hàng dài gấp ngáp ngáp bỏ bà lãnh thì họ dùng quanh bên đứa nào tỉnh tỉnh mời thầy bà về tụng rồi đưa cho mày sâu chuỗi rồi rải nước rồi mặc áo ờ, chữ bạn chữ hán cái tập lưng hết rồi cầu cho đi lên rồi, rồi, rồi hãng hên rồi, mà đốt xong mà trước khi, khi chết rồi. trước khi chết mình có uống thuốc tây nhiều thôi, thiêu ra nó dễ là xá lợi uống ngào hết à, rồi rồi cứ vậy mà đồn đó, có nhiều tay chết xong lâu nó, nó bị lâu cứng lâu lạnh gia đình bóp như thế mình mềm ấm ấm rồi dạ chẳng sạch đi chùa mấy chục năm cuối cùng dừng lại ở một kết quả nó nó, nó, nó, nó lạ lùng như vậy nó lạ lùng nó, nó, nó, nó cạn cợt như vậy đó cũng được phải đi học với đi chùa phải có giáo lý ngộ nhớ có một ngày mà không có chùa biểu tăng ni thì mình vẫn có thể an lạc vẫn tự tu học được cái đó cái là cái là cái tôi mong nha chứ còn cái kiểu mà mấy chục năm tôi cứ cắm đầu lên làm phước rồi đi cầu nguyện khấn vải tùm lum mà nó có giáo lý biết gì hết chỉ cần thiếu tăng ni cái là mình đuối đuối liền mà cái tệ nhất là gì không có khả năng sống mình không có khả năng sống của mình nhớ cái này cái này quan trọng lắm nha không có khả năng sống của mình không có tự học không có tự tu được lúc nào người kiếm người này kia dựa dựa dựa dựa cái đất chết rồi bị làm dụng là có cost là con cost cost là cái con hà quay con mình nó bám đá con ốc nó còn điên mình được con cua nó điên mình con giả trạng nó điên mình con con ghẻ nó điên mình cái con Oster là không Oster luôn luôn nó phải bám nhiều đá bởi vì kiếp trước nó là gì nó là những người thích dựa yeah thích dừa cho nên mấy cái dân mà thích ăn seafood là phải tri ơn những cái người mà sống thiếu tự lập bởi vì mình thích ăn seafood là mình thấy cái người này thiếu tự lập là biết rồi chứ sao là có sợ ăn đó là cái chuyện tự nhiên nó là cái luật của vũ trụ ok chúc các vị một ngày vui và thấy cái mặt nhân nhân nhân nhân nhân thấy buồn ngủ qua rồi ok ngủ ngon nhau rồi <laughs> hẹn gặp nhau rồi bye dạ con chào sư dạ con chào sư <laughs> dạ rồi à, cũng đã khuya bên Sydney và ở mình tiểu bang có nhân xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới và tuần tới nha quý vị tuần tới giờ vẫn như bình thường chỉ có hôm nay được đổi giờ trễ một giờ thôi nghe quý vị dạ xin nhân dọn dạ, kiên chào quý vị good night